Việt Nam vẫn còn vi phạm nhiều về quyền tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo không kém quan trọng hơn bất kỳ quyền con người nào khác và chính quyền Biden-Harris cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố như vậy trong buổi lễ ra mắt báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2020 hôm 12 tháng 5 tại Washington DC về tình hình Việt Nam tuy có ghi nhận một số tiến bộ, báo cáo năm nay vẫn tiếp tục lên án mạnh mẽ các vi phạm về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố nêu rõ chính phủ Việt Nam tiếp tục có nhiều hình thức can thiệp, hạn chế quyền tự do của các nhóm tôn giáo và các tín đồ từ việc bắt giữ, đe dọa, giám sát cho đến hạn chế đi lại, tịch thu tài sản và từ chối yêu cầu đăng ký và các quyền khác. Dọa nạt, quấy rối. Báo cáo cho biết luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam duy trì một quy trình đăng ký và công nhận bao gồm nhiều giai đoạn đối với các nhóm tôn giáo – nếu chưa có được đăng ký hoặc công nhận, hoạt động của các nhóm tôn giáo sẽ bị hạn chế và giám sát nghiêm ngặt. Một số giới chức tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm tôn giáo chưa được đăng ký chính thức hoặc không yêu cầu được công nhận đã phản ảnh nhiều hình thức quấy rối, đe dọa của nhà cầm quyền. Chính quyền địa phương ở một số khu vực Tây Nguyên được ghi nhận là đã dọa nạt và đe dọa bạo lực đối với các thành viên của một số nhóm tin lành chưa đăng ký vì đã thông tin về các vi phạm nhân quyền của Việt Nam với các tổ chức quốc tế. Báo cáo viết và cho biết, theo Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS, một số tổ chức phi chính phủ của Mỹ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã đe dọa giết các trưởng lão, của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Evangelical Church of Christ chưa đăng ký ở thành phố Buôn Ma Thuột và Hội Thánh Truyền giảng Phúc âm Good News Mission Church ở huyện Cư Quyên trong các cuộc thẩm vấn được tiến hành sau khi các trưởng lão này có các cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài vào tháng 6. Đồng thời, các nhà chức trách của tỉnh này cũng bị cáo buộc là đã gây áp lực buộc các trưởng lão trong hội thánh phải từ bỏ đức tin của họ, ngừng hoạt động của hội nhóm mình và gia nhập hội thánh tin lành Việt Nam, Evangelical Church of Vietnam đã đăng ký. Công an tỉnh Đắk Lắk được cho là đã đe dọa giết một thành viên của hội thánh truyền giảng phúc âm nếu anh này không tiết lộ những gì anh ta đã nói với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, báo cáo viết. Gây mâu thuẫn, phân biệt đối xử giữa các nhóm tôn giáo. Báo cáo cho hay đã có những phản ảnh về sự can thiệp của chính phủ gây mâu thuẫn, xung đột giữa thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký và với các nhóm đã đăng ký hoặc đã được công nhận hoặc giữa các tín đồ và những người không theo tôn giáo. Các nhà hoạt động tôn giáo buộc tội chính quyền thao túng các nhóm tôn giáo đã được công nhận và cài cấm người gây ra xung đột để từ đó trấn áp hoạt động của các nhóm chưa đăng ký. Báo cáo viết và cho biết một trong những ví dụ của hiện tượng này là vụ việc các thành viên của hệ phái Cao Đài được công nhận Cao Đài 1997 đã phá rối nghi thức của tín đồ Cao Đài chưa đăng ký, Cao Đài 1926, tại một tư gia ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày 11 và 13 tháng 9 năm 2020. Báo cáo cũng cho hay chính phủ Việt Nam đã thể hiện một số phân biệt đối xử đối với các tín đồ tôn giáo và các nhóm tôn giáo trên khắp đất nước. Các thành viên của một số nhóm tôn giáo có thành viên là người nghèo hoặc người dân tộc thiểu số cho biết bị chính quyền từ chối một số lợi ích hợp pháp mà các thành viên được hưởng. Báo cáo dẫn phản ánh của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS về việc chính quyền địa phương xã Thạch Lỗi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã từ chối hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với COVID-19 cho các thành viên của Giáo hội Baptist Việt Nam, một nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Can thiệp vào công việc nội bộ nhiều tổ chức xã hội dân sự bày tỏ lo ngại về khả năng chính phủ can thiệp vào các quyết định của nhà thờ công giáo liên quan đến việc phân công hoặc bổ nhiệm lại các linh mục, những người đặc biệt thẳng thắn về nhiều vấn đề nhân quyền, báo cáo nhận định và cho biết việc thuyên chuyển của Linh Mục Nguyễn Đình Thục và Linh Mục Đặng Hữu Nam từ giáo phận Vinh là hai trong những trường hợp gây ra nhiều tranh luận trong năm. Báo cáo cho biết cả hai linh mục đều nổi tiếng vì sự ủng hộ của họ đối với các nạn nhân của thảm họa do nhà máy Formosa xả thải hóa chất độc hại trực tiếp ra môi trường hồi năm 2016, cũng như một loạt các hoạt động vận động nhân quyền và việc thuyên chuyển này diễn ra sau khi có thông báo vào tháng 6 2020 rằng cha Đặng Hữu Nam sẽ bị hạn chế làm việc mục vụ trong giáo phận. Trong một diễn biến tương tự, trong tháng 10 năm 2020, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã điều chuyển và đình chỉ công tác mục vụ của linh mục Nguyễn Duy Tân, một linh mục nổi tiếng thẳng thắn. Ông Tân cũng là người lên tiếng chỉ trích các điều kiện nhân quyền ở Việt Nam sau vụ Formosa năm 2016. Hạn chế đi lại Báo cáo cho biết một số nhà chức sắc tôn giáo phải đối mặt với các hạn chế đi lại ra bên ngoài và các nhà lãnh đạo và tín đồ của một số nhóm tôn giáo cũng gặp phải những hạn chế đi lại từ phía nhà cầm quyền. Cụ thể, dòng Chúa Cứu Thế Công giáo Catholic Redemptorist Order – cho biết nhà chức trách vẫn giữ hộ chiếu bị tịch thu vào năm 2018 của ít nhất hai linh mục của dòng. Vào tháng 5 năm 2020, nhà chức trách đã từ chối yêu cầu gia hạn hộ chiếu của linh mục dòng chúa cứu thế Nguyễn Văn Toản với lý do ông có hành vi hoạt động chống lại nhà nước. Một số mục sư lên tiếng chỉ trích chính quyền bày tỏ lo ngại về việc đi du lịch nước ngoài vì sợ bị chặn lại biên giới hoặc bị giam giữ khi trở về nước, báo cáo viết. Ngăn cản post ảnh thông tin trên mạng. Tiếp tục trích dẫn Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS Báo cáo cho biết vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, chính quyền địa phương xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột đã thẩm vấn một thành viên nhà thờ Y Nguyệt Krong về hình ảnh trên trang Facebook của ông vì bức ảnh cho thấy các công an địa phương có mặt tại nhà ông khi thực hành nghi lễ tôn giáo của Hội Thánh Tin Lành của Đấng Christ. Báo cáo cũng cho biết các quan chức địa phương đã đe dọa sẽ trừng phạt nếu ông không gỡ bỏ các bức ảnh và yêu cầu ông ngừng tổ chức các cuộc tập trung của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký này. Trước đó, ngày 14 tháng Giêng năm 2020, chính quyền địa phương huyện Kronburg, tỉnh Đắk Lắk đã thẩm vấn Ikionia và Iplonia, các thành viên của Hội Thánh Truyền giáo Phúc Âm Good News Mission Church chưa đăng ký về việc họ chia sẻ các báo cáo chỉ trích chính phủ với quốc tế và gây áp lực buộc họ phải dừng lại truy cập và đăng các báo cáo tiêu cực trên các website nhân quyền và Facebook. Nhiều vụ việc tương tự khác ở tỉnh Đắk Lắk đã được BPSOS ghi nhận, báo cáo viết. Gây phiền hà, thậm chí đòi hối lộ để cấp đăng ký. Báo cáo đã ghi nhận việc Ủy ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hợp tác với các nhóm tôn giáo chưa đăng ký để họ hoàn thành các thủ tục đăng ký cần thiết. Trong năm 2020, cơ quan này đã thông qua đăng ký khoảng 70 hội thánh địa phương, bao gồm 4 hội thánh địa phương tinh lành, khoảng 50 giáo sứ công giáo và 12 hội thánh cao đài địa phương. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho hay trong năm 2020, Việt Nam vẫn không công nhận bất kỳ tổ chức tôn giáo mới nào, đồng thời vẫn duy trì nhiều thủ tục đăng ký phiền hà. Các nhóm tôn giáo đã đăng ký và chưa đăng ký tiếp tục tuyên bố rằng các cơ quan chính phủ đôi khi không trả lời đơn đăng ký hoặc yêu cầu chấp thuận cho các hoạt động tôn giáo trong khoảng thời gian quy định và thường không giải thích lý do từ chối theo quy định của pháp luật, báo cáo viết. Theo báo cáo, cũng đã có những phản ảnh rằng một số chính quyền địa phương đã yêu cầu các tài liệu hoặc thông tin vượt quá quy định của pháp luật và nhà chức trách đôi khi đòi hỏi hối lộ để có được quyết định chấp thuận. Ngoài ra, các nhóm tôn giáo cho biết quá trình đăng ký về các hoạt động ở các địa điểm mới hoặc vùng sâu, vùng xa là đặc biệt khó khăn. Một số nhóm tôn giáo báo cáo rằng chính quyền đã thúc giục họ đăng ký là một nhánh của nhóm tôn giáo được công nhận, báo cáo viết.